Xin chào toàn thể 500 anh em đam mê cờ bạc bịp đã quay trở lại cái kênh YouTube của công ty điện tử Hải Tuân. Thế anh em, kênh của công ty điện tử Hải Tuân chuyên cung cấp và cập nhật những cái dòng sản phẩm cờ bạc bịp, sóc đĩa bịp này, bài lá bịp mới nhất trên thị trường hiện nay. Vâng, à, nói về những dòng sản phẩm mới nhất trên thị trường hiện nay thì có một số dòng sản phẩm như là à, đĩa không tang, soi ờ, xuyên đĩa sứ thì à, những dòng sản phẩm đó anh em hãy ấn đăng ký kênh và vào kênh của Tuấn Macao để xem nhé thì hôm nay mình cũng sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm có thể nói là mới nhất trên thị trường hiện nay rất thích hợp phục vụ anh em trong cái dịp Tết Nguyên đán 2020 này à, nó kín đáo nhỏ gọn dễ chơi và dễ sử dụng thì à, đó là một cái dòng sản phẩm mang tên là bệ số 360 Đấy, những cái dòng bệ số 360 này giúp anh em chơi sóc đĩa bịp một cách à, hiệu quả nhất đơn giản nhất thì à, một cái bệ nó rất là nhỏ gọn anh em có thể kẹp vào hai tờ tiền này anh em nhìn cái bệ này rất là nhỏ gọn anh em có thể kẹp vào hai tờ tiền hoặc là anh em có thể à, nhét vào trong ví của mình nhá anh em hoàn toàn có thể đưa được vào trong ví của mình thì nhìn nó rất là nhỏ gọn sẽ gồm một bộ rung và một cái bệ cho anh em bệ này anh em nhét vào ví và anh em chỉ cần đưa những bộ vị vào những bộ vị này thì là những bộ vị bóc ra hoàn toàn không tang nha anh em bóc không tang kiểm tra thoải mái thử nam châm ờ, các kiểu chỉ cần anh em luồn được vị vào thôi là anh em có thể chơi một bộ ờ, bệ số này rất là đơn giản công thức chơi của nó thì cũng ờ, đơn giản thôi cứ rung anh em đánh đánh lẻ không rung đánh chẵn mình sẽ bỏ qua tiếng tứ tử vì cái tiếng tứ tử trong sóc đĩa nó rất là ít thì anh em cứ bỏ qua tiếng thứ tử đi cứ rung đánh chẵn và không rung đánh lẻ đây là bộ rung của nó Đấy, anh em ờ, cách mở cách bật thì mình sẽ giới thiệu cho anh em nhé đầu tiên này anh em ấn giữ 5 giây cho mình một hai ba bốn năm giữ 5 giây phím C này là máy sẽ bật đó giữ 5 giây phím C Đấy. anh em để cho hết rung đi 5 giây thì C là máy đã bật đó đây em nhìn này <coughs> đây là bộ bộ bệ mình sẽ để bệ này ở trong ví của mình hoặc là anh em ngụy trang vào đâu thì ngụy trang đấy đưa được vị rồi thôi anh em đưa được bộ vị vào đấy bấm quân tắt quân này <coughs> người ta có thể kiểm tra thoải mái nhé anh em đưa được bộ vị vào này anh em sóc cái này thì em đưa vào này đấy, khoảng cách này khoảng 25 phân đấy anh em có thể kiểm tra lại không rung thì anh em đánh chắn cho tôi chắn nhé không rung con này không rung nhé chuẩn xác không ạ chắn 100 phần trăm này sau cái tiếp này đưa vào anh em thấy rung ạ rung thì anh em đánh này, <clears throat> rung đánh này nhé kiểm tra lại này đưa vào này đấy vậy anh em để ở ví tiền của mình người ta sóc cái xong đặt xuống anh em có thể kiểm tra khoảng cách rất là xa nhé khoảng được 25 phân nó không như cái các bệ quét <coughs> bệ quét trước thì anh em cứ phải dồn bị vào góc xong rồi sóc gần khoảng chỉ được 10 phân thôi nhưng cái bệ này nó được khoảng 25 30 phân thì à, anh em có thể đánh thoải mái đấy 25 30 phân đấy, mở lẻ này rung anh em đánh lẻ đấy cho tôi rất là đơn giản như thế thôi cái tiếng tứ tử thì rất là ít anh em bỏ qua tiếng tứ tử cứ rung đánh chắn không rung đánh lẻ thế thôi công thức rất là đơn giản dễ chơi dễ sử dụng lúc sóc cái máy rung không sao cả quan trọng là lúc anh em đưa vào đó rung lại đánh lẻ tiếp thế này <coughs> Đấy, chuẩn xác 100 phần trăm dễ chơi dễ sử dụng đúng không ạ Đấy, đưa được vị vào là chiến thắng thế thôi Đấy. À, anh em đừng tin những cái dòng sản phẩm như là phân âm phân màu đấy người ta chỉ à, mình có phải nguyên lý ít nhất anh em phải đưa được vị đúng không ạ đưa vị đưa bát vào thì mới có thể chơi được đấy. chứ không thể à, mà không đưa được cái gì vào mà có thể chơi được anh em hãy làm người mua hàng tỉnh táo nhé đây là một cái dòng sản phẩm rất là nhỏ gọn để chơi và để sử dụng đấy <coughs> tiếp tục này đưa vào kiểm tra này không rung không rung đánh chắn sắp đôi đấy rất là dễ thế thôi đấy. thì anh em muốn tắt máy khi chơi xong muốn tắt máy này mình sẽ giới thiệu cho anh em anh em lại giữ phím D này 5 giây giữ đúng 5 giây phím D này là máy nó sẽ tự động tắt <coughs> Đó. sạc là anh em sạc bằng sạc à, từ nhé anh em đặt bệ lên là nó sẽ tự động sạc anh em cắm sạc như kiểu là sạc Samsung vào là cái bệ này nó sẽ tự động tắt cho anh em tự động sạc sạc tầm 3 tiếng là nó sẽ đầy và khi đầy thì anh em có thể chơi thoải mái thời gian từ 5 đến 6 tiếng hoặc là có thể uh, dài hơi hơn đấy rất là đơn giản như thế thôi thì uh, anh em mà muốn mua hàng thì cứ đặt trực tiếp vào hotline 084417 từ quý 9 nhé hoặc là anh em có thể liên hệ uh, <coughs> vào Zalo của mình hoặc là kết bạn Zalo nhé đấy. bên mình có hai cơ sở một là bên xe Mỹ Đình hai là bên xe miền Đông thì anh em yêu thích cái dòng sản phẩm này thì có thể lên cơ sở để thử Đấy. cảm ơn anh em xin chào anh em nhé